Úi ôi Nét căng luôn Mà nó lại sáng nữa Quá xinh luôn Tuyệt vời nhá Đó Mắt Messi này zoom thẳng vào mắt Đúng vào mắt Messi long lanh luôn Tuyệt vời luôn Xinh tuyệt vời luôn Sao mặt con nào cũng đần thối ra kia toàn idol ngại lên ờ, tivi à à cái lúc mà người ta quay này là chĩa máy quay vào là mặt phải thật là tươi phải thả dáng ra cái kìa nhìn vào ống kính này có con uh, nào con siro đâu nhìn vào ống kính ống kính đây mà rồi messi ok còn pila mặt pila đâu pila pila này Đúng rồi, nhìn thẳng mặt vào đây Cả con Siro nữa Bây giờ bà Pila nhìn vào đây rồi ok nào Nhìn đây mà nào, tập trung 1, 2, 3 nào 1 2 3 nào Trời ơi, nhìn mặt con nào con đây đần thối ra kìa Sợ giờ nó xinh chưa Đấy, ta xem nào ui giờ mặt nhìn, nhìn nhìn mặt như thế này mặt nó hơi đần nha. nào ba hai một chụp toách toách toách toách toách toách toách toách toách toách mặt lìm ra lìm dìm kìa toách toách toách toách một hai ba ok đã sinh được rồi không sinh cũng phải sinh ok nhá thế nào xong này à, ngồi yên đấy để anh zoom vào mặt từng đứa để cho nó nhìn đấy, cho nó nào zoom mặt từng đứa này đầu tiên là con siro này siro nhìn thẳng vào đây này anh đang máy quay đang chĩa về phía siro này siro ơi thả dáng thế nào đâu rồi từ từ hai đứa kia cứ từ từ lần lượt đấy cả ba đứa đấy đầu tiên con siro trước con siro bé nhìn thẳng vào đây Nhìn thẳng máy quay nào Siro Máy quay đang chữa về phía Siro Ờ xinh đấy Ok Được Xinh Lung linh Ok Rồi Messi Từ từ ngồi xuống Chưa đến lượt Ok Siro xinh xong rồi đấy Pila này Pila nhìn đây Pila ơi à, cả Pila cả Messi đều nhìn về hướng này cũng được nhưng mà thôi cho mỗi đứa một khung hình Pila Pila đâu rồi mắt Pila đâu ừ ui sổ nét căng luôn mà nó lại sáng nữa quá xinh luôn tuyệt vời nhá nào đang nhìn vào đây máy quay đang chĩa về hướng này mà lại nhìn sang bên đấy nhìn chị mẫn làm gì rồi, ờ, ok, Pila xinh rồi nhá. Bây giờ đến con Messi nào, Messi ngồi dậy. Messi. Messi ngồi lên. Ngồi hẳn dậy. Ờ không Pila né ra một tí để cho con Messi nó lên hình. Rồi, ok, máy quay đang hướng về phía Messi. Messi đâu? Nhìn vào đây nào. Rồi, Messi sinh chưa? Đây nhá, có cái máy này là nó zoom zoom gọi là zoom nét căng luôn. Còn nhận diện khuôn mặt luôn. Quá xinh luôn sờ đôi mắt long lanh luôn à. đó mắt Messi này zoom thẳng vào mắt đúng vào mắt Messi long lanh luôn tuyệt vời luôn quá xinh tuyệt vời ok Messi xinh gái xinh tuyệt vời rồi đấy Pila bây giờ nào không Pila ngồi yên để anh zoom thẳng vào mắt Pila này Pila nằm như vừa rồi đi Nằm như vừa rồi đấy Ở ờ, hải Như này nhìn nó không rõ đâu Đó Đó Thì là ở cái vị trí này là cái vị trí mà bắt sáng tốt Thành ra là nhìn cái lông của Pila Nhìn lên là nhìn nó có độ sáng Đó Tính ra mấy ngày rồi không có con uh, Melsi tính ra là cũng ờ, khoảng ờ, tắm được khoảng tầm 10 ờ, ngày hai tuần rồi đấy đây này là nhìn được nhìn rõ luôn cái râu của Pila trắng này zoom thẳng vào râu luôn này sợ đó xinh chưa sợ Sa. Quá xinh luôn. Đang nhìn ngắm chị Mẫn. Dạ, Được cái này có vẻ sáng đấy. quá là chăm chú luôn quá là chăm chú luôn mẫn này mẫn ok chị đại mẫn à, cứ chồng chị mẫn thôi. ok nha yeah. Mẫn chả chịu ngủ gì cả, Mẫn ngủ rồi này, Mẫn lại dậy Mẫn ngủ một tí rồi Mẫn lại dậy, Mẫn lại hóng chơi Đó, nhìn thấy chưa, nhìn thấy nó trông chưa Mê chị Mẫn luôn Mê chị Mẫn luôn Đó à? Chơi Pila Pila Pila lên ghế ngồi đi Đi lên kia ngồi lên ghế lên ghế lên trên bảo lên trên lại chạy đi uống nước ờ bây giờ đây là siro nào vừa rồi chưa zoom vào mắt siro ống kính đây cơ mà lại cũng thích làm kiểu đấy hả cũng được nào nhìn ngồi nằm yên này phải nằm yên im thít cơ siro ơi siro đây là hai đời này là hai đời chó ở việt nam này còn uh, con uh, pila là nó là gọi là con chó ở Đức đây siro nào con pila là, là mua ở Đức về đấy chị đẩy lau kia ra mắt đi đeo mắt thì bạn có pila lên ghế vào trong bên trong cái vỏ nào pila lên ghế ngồi hả à bây giờ vẫn quay được mà nhưng mà quan trọng là nó phải uh, đứng ngang bằng nhau cơ thì nó mới quay được cả mấy con siro nhìn đây nào siro siro sao mặt yếu xìu vậy xinh gái mà sao mặt yếu xìu vậy hả hả sở xì đồ quá xinh luôn xinh tuyệt vời luôn nha xinh tuyệt vời luôn kiểu này là cái kiểu theo cái kiểu là ăn xong cũng lại buồn ngủ này giống mẫn đây này, này cái này là giống chị mẫn này ăn xong chị mẫn cũng thế thì chị mẫn mà ti xong là chị mẫn cũng buồn ngủ lim dim đấy đây mấy đứa cũng thế này cũng buồn ngủ lim dim này nào à, mặt siro đâu siro anh đã quay siro đã xong đâu kê mặt lên trên cái ghế kìa là hoặc là ngẩng cao mặt lên để anh nhìn ờ thế đi thả dáng đi làm sao kiểu nào là cái kiểu sinh kiểu nào kiểu sinh thì thì thể hiện ra đi à, kiểu nào sinh gái thể hiện ra đi nào thể hiện chữ ống kính đi tự tin là xem xem nào nào ừ thế cũng được nhưng mà cái ghế nó che mất một nửa cái đầu của của của của siro rồi còn đâu rất quan tâm chị mẫn rất là quan tâm chị mẫn luôn thôi ok được rồi đi ngủ đấy chị Mẫn cũng đang được ru ờ, mổ đi ngủ rồi đấy